Thế giới bên ngoài đang thấp thỏm lo sợ những biến thể mới của Covid-19 sẽ lan rộng một lần nữa khi những triệu chứng của người nhiễm bệnh ngày càng đáng sợ hơn. Ngoài sốt cao, ho và tiêu chảy, người bệnh còn xuất hiện triệu chứng da môi bị bong tróc, da mặt biến dạng, lưỡi và răng chuyển sang màu đen. Có người sau cơn sốt mắt sưng to như quả hành đào. Các triệu chứng như sốt cao và đau họng dữ dội hơn rất nhiều, dường như nghiêm trọng hơn so với những người nhiễm chủng Omicron ở châu Âu và Hoa Kỳ. Các thành phố lớn thì ngập tràn mùi tử khí vì không thể xử lý kịp các thi thể của người bệnh đã qua đời. Giới chuyên gia suy đoán rằng mục đích của Đảng Cộng sản Trung Quốc bây giờ là khiến tất cả những ai có thể bị nhiễm bệnh đều nhiễm bệnh, khiến những người cần tử vong đều tử vong, hơn nữa là nhiễm bệnh sớm, tử vong sớm, đạt đỉnh càng sớm càng tốt, khôi phục sản xuất càng sớm càng tốt. Ngọc Vy xin kính chào tất cả quý khán thính giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Cảm ơn quý vị đã luôn yêu mến Duyên Vạn Cổ. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để đón xem những video hấp dẫn khác từ Duyên Vạn Cổ nhé. Còn bây giờ, Ngọc Vy xin mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết có trong chương trình hôm nay. Mặt đen, mắt sưng, triệu chứng lạ, thế giới bên ngoài lo ngại Trung Quốc xuất hiện biến thể mới nguy hiểm hơn. Vâng thưa quý vị, sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại ở Trung Quốc, một số người nhiễm bệnh đã xuất hiện các triệu chứng lạ như mặt hoặc lưỡi bị thâm đen, mắc sưng tấy nghiêm trọng. Nó khiến thế giới lo ngại rằng với dân số khổng lồ của Trung Quốc và tốc độ lây nhiễm như hiện tại, có thể sẽ xuất hiện những biến thể mới và nguy hiểm hơn. The Washington Post đã cảnh báo dịch bệnh ở Trung Quốc có thể tạo ra cơn ác mộng và một lần nữa mang đến thảm họa cho thế giới. Vào ngày 20 tháng 12, mạng xã hội Weibo của Trung Quốc xuất hiện thông tin một người phụ nữ ở An Huy đã bị sốt cao sau khi được chẩn đoán nhiễm COVID-19 biến thể mới. Với giọng nói khàn khàn, nôn mửa và tiêu chảy, Sang ngày thứ tư, không những cân nặng giảm đi rõ rệt mà da môi cũng bị bong tróc, da mặt trở nên đen nhẽm như bị hủy nhung nhan. Người phụ nữ đã đăng tải những bức ảnh của mình trước và sau khi mắc bệnh lên Weibo, đồng thời kèm theo dòng trạng thái đầy tự ti rằng thậm chí bây giờ mẹ tôi cũng không thể nhận ra tôi nữa. Trước đây trên Weibo có đưa tin rằng sau khi một người nào đó bị nhiễm Covid-19, lưỡi và kẻ răng chuyển sang màu đen, hai mắt sưng tấy nghiêm trọng. Đầu tiên là một người đàn ông ở Thiên Tân, sau khi được chuẩn đoán, anh không chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, sợ lạnh mà còn cảm thấy lưỡi và răng của mình chuyển sang màu đen. Sau khi kiểm tra, anh phát hiện rằng mình đã mắc bệnh lưỡi lông đen, có thể liên quan đến suy giảm khả năng miễn dịch sau khi mắc COVID-19. Một người đàn ông khác ở Hà Bắc sau khi nhiễm bệnh, hai mắt sưng lên to như quả hạch đào. Cho đến ngày thứ ba, sau khi anh ta có kết quả xét nghiệm dương tính, thì triệu chứng này mới dần dần biến mất. Liên quan đến các triệu chứng kỳ lạ nói trên, cư dân mạng Trung Quốc đã bàn luận sôi nổi, lo ngại rằng các biến thể mới của Omicron đã được sinh ra trong quá trình lây lan. Trên thực tế, cư dân mạng Trung Quốc không phải là những người duy nhất lo lắng về điều này. Một số chuyên gia và phương tiện truyền thông nước ngoài gần đây cũng đã bắt đầu bày tỏ mối quan tâm tương tự. Tờ Washington Post gần đây đã đăng một bài báo của ban biên tập để cảnh báo rằng Làn sóng dịch bệnh này có thể tạo ra các biến thể virus mới và cơn ác mộng mới về dịch bệnh ở Trung Quốc có thể phát triển thành thảm họa toàn cầu. Tờ Washington Post đã chỉ ra rằng chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc đột ngột từ bỏ chính sách Zero Covid nhưng lại thiếu một chiến lược ứng phó liền mạch. Một số biến thể của Covid-19 với ưu thế dễ lây lan đang lan ra với tốc độ nhanh chóng. Hàng triệu người dân Trung Quốc sẽ nhiễm bệnh, sẽ gia tăng khả năng xuất hiện các biến thể mới. Một khi Trung Quốc xuất hiện các chủng đột biến mới và nguy hiểm hơn, e rằng nó sẽ mang đến mối đe dọa cho các quốc gia khác trên thế giới. Bài báo còn viết rằng cuộc khủng hoảng mới có thể gây chấn động toàn thế giới, giống như tình hình dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán vài năm trước. Một chuyện bắt đầu ở Trung Quốc chưa chắc đã kết thúc ở Trung Quốc. Thế giới bên ngoài đã phát hiện ra rằng trong cơn sóng thần dịch bệnh ở Bắc Kinh hiện nay, những người nhiễm bệnh thường có các triệu chứng như là sốt cao, đau họng dữ dội, dường như là nghiêm trọng hơn so với những người nhiễm chủng Omicron ở châu Âu và Hoa Kỳ. Và so với các tỉnh thành phố khác của Trung Quốc thì tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh còn dữ dội hơn. Điều này dẫn đến sự nghi ngờ liệu virus ở Bắc Kinh có sinh ra biến thể mới hay không. Về điều này, phía quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc không có báo cáo nào. Theo thông tin được công khai, chủng hiện đang lan rộng ở Bắc Kinh chủ yếu là chủng đột biến Omicron BF7. Chủng phổ biến ở Đức trước đó cũng là BF7 Mặc dù chủng này có khả năng truyền nhiễm bệnh rất cao, nhưng tại Đức và các quốc gia Âu Mỹ khác thì chủng này không gây ra triệu chứng nghiêm trọng. Nhà virus học người Đức Christian Thorsten đã nói về chủng này trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông vào tháng trước. Ông nói rằng từ góc độ phát triển của virus, hầu hết các nơi trên thế giới, những nơi xuất hiện đột biến lớn của biến thể Omicron là rất ít. Điều khiến ông lo lắng hiện nay là một khi dịch bệnh lan rộng ở Trung Quốc không thể loại trừ hiện tượng virus biến loại chủng loại nhỏ lẻ ở Trung Quốc. Tiến sĩ Hao Sip, Giám đốc Viện Nghiên cứu Phòng ngừa Bệnh truyền nhiễm Lebanese BIPS tại Đức cũng chỉ ra trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Donewell trong tháng này rằng điều quan trọng là phải theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc thông qua các giải trình tự các gen virus trên bệnh nhân nhiễm bệnh để phát hiện kịp thời các chủng đột biến mới có thể xảy ra và đây sẽ là một nhiệm vụ rất quan trọng. Số ca tử vong ở Trung Quốc tăng nhanh, các thành phố tê liệt một nửa. Vâng thưa quý vị, trong vài ngày qua, số ca tử vong do nhiễm COVID-19 trên toàn Trung Quốc liên tục tăng nhanh. Trong một video được đăng tải trên Internet cho thấy, tại một lò hỏa táng ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, các thi hài được đặt đầy trên mặt đất do quá tải. Cô Trần, một nhân viên của công ty dịch vụ tang lễ Trịnh Châu nói rằng, hiện tại ở Trịnh Châu đã hết chỗ rồi, cần phải xếp hàng rất lâu, hiện tại có thể mất từ 2 đến 3 ngày. Ở những khu vực khác của Hà Nam, tình hình cũng rất tồi tệ. Các tủ bảo quản lạnh đã chất đầy thi thể. Một công nhân nhà tăng lễ An Dương tỉnh Hà Nam cho biết, đã hết tủ bảo quản lạnh rồi, việc rất nhiều người xếp hàng là điều chắc chắn. Một nhân viên khác tại nhà tăng lễ Tân Hương tỉnh Hà Nam nói, hiện nay đã đầy rồi, không thể trữ thêm nữa. Hỏa táng trong thời gian gần đây khá nhiều. Nếu muốn đặt lịch hỏa táng, cần đặt lịch trực tiếp, chúng tôi không nhận đặt lịch qua điện thoại nhiều nhà hỏa táng ở thủ đô Bắc Kinh vẫn hoạt động trong tình trạng quá tải, công việc hỏa táng thi thể hoạt động 24 trên 24. Một nhân viên tại nhà tang lễ ở ngoài ô phía đông Bắc Kinh nói, Chúng tôi không tiếp nhận người từ quận khác, chúng tôi chỉ tiếp nhận người ở phía đông và phía tây của quận Triều Dương. Ngay cả những người ở quận Triều Dương, chúng tôi cũng không thể tiếp nhận vì đã có quá nhiều người. Từ ngày 7 tháng 12 đến nay, chính quyền Trung Quốc chỉ công bố 7 ca tử vong do nhiễm COVID-19, những con số kỳ quái khiến nhiều người thở dài, ngán ngẩm, bởi vì trước khi nới lỏng, ngay cả tung tích của những người tiếp xúc gần thứ cấp cũng được rà soát rõ ràng, nhưng sau khi nới lỏng thì không thể biết được có bao nhiêu người đã chết. Sau khi chính quyền Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid cực đoan trong 3 năm qua, người dân cuối cùng cũng được phép mua các loại thuốc như cảm cúm, hạ sốt. Người dân ở khắp nơi đổ xô đi mua thuốc, nhưng do chính phủ thiếu dự trữ nên rất sớm đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc. Dưới sự chuyển hướng cấp tốc trong chính sách phòng dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho dù đó là thủ đô Bắc Kinh hay trung tâm tài chính Thượng Hải, thì các bệnh nhân đều chật kín các bệnh viện, nền kinh tế suy thoái, bưu kiện chuyển phát nhanh chất thành núi. Cư dân Bắc Kinh cho biết Beijing Express đang ở trong tình trạng này. Về cơ bản là đã bị tê liệt, tôi đến đây để tìm hai chiếc máy ảnh của mình nhưng vẫn chưa tìm thấy. Có người nói rằng vẫn còn hai chiếc xe tải, hàng hóa bên ngoài chưa được dỡ xuống. Sự bùng phát của dịch bệnh ở Trung Quốc cũng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, trong khi bày tỏ sự lo ngại, phía Hoa Kỳ cũng đề xuất các hành động như hỗ trợ vaccine để giúp đỡ người dân Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Nick Wright nói, Hoa Kỳ là nhà tài trợ vaccine lớn nhất thế giới và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân trên khắp thế giới, bao gồm cả người dân Trung Quốc. Chúng tôi sẽ cung cấp cho họ những hỗ trợ phòng bị liên quan đến dịch COVID-19. Chuyên gia tiết lộ mục đích của việc dỡ bỏ phong tỏa của đảng Cộng sản Trung Quốc lây nhiễm sớm và tử vong sớm. Đại tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin vào ngày 21 tháng 12 rằng tiến sĩ Eric Fregodin là một nhà dịch tễ học và chuyên gia y tế cộng đồng người Mỹ gốc Hoa, tin rằng mục đích nới lỏng kiểm soát dịch bệnh hiện nay của đảng Cộng sản Trung Quốc là khiến tất cả những ai có thể bị nhiễm bệnh đều nhiễm bệnh, khiến những người cần tử vong đều tử vong, hơn nữa là nhiễm bệnh sớm, tử vong sớm, đạt đỉnh càng sớm càng tốt, khôi phục sản xuất càng sớm càng tốt. Tiến sĩ Eric Fagodin là người đồng sáng lập mạng lưới y tế thế giới, hiện là người phụ trách tổ nghiên cứu COVID-19 của Viện Nghiên cứu Hệ thống Phức tạp New England về COVID-19. Ông nói rằng trong 90 ngày tới, 60% dân số Trung Quốc, tức 10% dân số thế giới sẽ bị nhiễm COVID-19 và số người tử vong có thể lên tới hàng triệu người. Trước đó, ngày 15 tháng 12, trang báo The Economic đưa ra mô hình dự báo rằng nếu virus hoành hành, có khoảng 96% dân số Trung Quốc sẽ nhiễm bệnh trong vòng 3 tháng tới và ước tính có tới 1,5 triệu người Trung Quốc sẽ tử vong. Những người trên 60 tuổi sẽ chiếm 90% số ca tử vong. Ông Đường Tĩnh Viễn, một nhà bình luận thời sự tại Hoa Kỳ nói với NTD TV rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố tình đẩy mạnh đỉnh lây nhiễm của dịch bệnh. Điều này hoàn toàn khác với thông lệ, cùng tồn tại với virus của các quốc gia phương Tây nhằm ngăn chặn đỉnh dịch, trì hoãn lây nhiễm và chăm sóc nhóm người dễ bị tổn thương nhiều nhất có thể. Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ nằm ngửa mặc cho dịch bệnh bùng phát mà còn cố ý tạo ra một nhân họa khác. Nhà bình luận Đường Tĩnh Viễn tin rằng chỉ có một lý do duy nhất để Đảng Cộng sản Trung Quốc làm điều này, đó là hy vọng có thể vượt qua đỉnh của đợt bùng phát này trong thời gian ngắn nhất và thực hiện hóa kế hoạch phục hồi kinh tế của mình. Nhìn lại năm 2022, kinh tế Trung Quốc suy thoái, ngành bán lẻ bị ảnh hưởng nặng nề, thu nhập lao động nhập cư giảm 90%. Thưa quý vị, năm 2022 sắp kết thúc, nhìn lại một năm đầy thách thức và bất ổn vừa qua, Trung Quốc đại lục đã phải trả một cái giá rất đắt cho nền kinh tế vì thực hiện quá khắc khe các biện pháp phòng chữa dịch bệnh. Nền kinh tế đất nước này suy thoái nặng nề, ngành buôn bán lẻ chịu tổn thương và xuất hiện làn sóng đóng cửa. Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng cao, ngoài ra thu nhập lao động nhập cư giảm mạnh tới 90%. Theo báo cáo của Đại Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế và các tổ chức khác có ước tính chung rằng Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm 2022 sẽ vào khoảng 2,8 đến 3,2%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 5,5% mà chính quyền Bắc Kinh đã đặt ra. Báo cáo này cho biết, mặc dù chính quyền Bắc Kinh đã xóa bỏ chính sách Zero Covid vào đầu tháng 12 và dần dỡ bỏ phong tỏa kiểm soát xã hội, nhưng 3 năm thực hiện Zero Covid và phòng chữa dịch bệnh đã khiến Trung Quốc phải trả một cái giá quá đắt. Nền kinh tế nước này đã bị sụt giảm nghiêm trọng, những người lao động nhập cư, là những người cảm nhận rõ nhất về những khó khăn này. Một người dân ở tỉnh Hồ Bắc nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng thu nhập của những người lao động nhập cư trong làng của anh ta đã giảm mạnh trong năm nay và có nhiều người thậm chí còn mất thu nhập. Anh cho biết ở làng của anh hầu hết những người thuộc thập niên 60 đều làm các công việc nhỏ ven biển. Một năm trước thu nhập của họ khoảng 100.000 cho đến 200.000 nhân dân tệ, nhưng đến năm nay thì chỉ còn khoảng 20 đến 30.000 nhân dân tệ, hơn nữa rất nhiều người còn mất đi thu nhập của mình. Không chỉ có thu nhập cá nhân giảm mạnh mà việc phong tỏa kiểm soát khắc khe trong chính sách Zero Covid đã buộc ngành bán lẻ của Trung Quốc và các nhà hàng nhỏ phải ngừng kinh doanh do lượng khách giảm đột ngột và gây ra làn sóng đóng cửa mới nhất. Theo dữ liệu từ trang web qcc.com, một trang web cung cấp các thông tin liên quan đến các doanh nghiệp tại Trung Quốc, tính đến cuối tháng 11, có 496.000 doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ ăn uống ở Trung Quốc đã hủy đăng ký, con số này chưa bao gồm 1,9 triệu doanh nghiệp bán lẻ đã đóng cửa. Ví dụ điển hình là Carrefour, một siêu thị nổi tiếng đã đóng cửa hơn 50 cửa hàng trong 3 quý đầu năm nay, trong khi các gã bán lẻ khổng lồ của Trung Quốc như Suning.com và Gom đã nộp đơn xin phá sản và thanh lý. Phan Sutherland, giám đốc điều hành của CEO Security Limited ở Hồng Kông cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng Kể từ đầu năm nay, chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã khiến số doanh nghiệp bán lẻ giảm ít nhất từ 30 đến 50%, cùng với sự đứt gãy của chuỗi cung ứng trong sản xuất, năng lực sản xuất của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề, và điều này sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến tăng trưởng GDP của Trung Quốc. Ông tin rằng sự suy thoái của các ngành công nghiệp trụ cột đã khiến Trung Quốc mất ít nhất 3 điểm phần trăm GDP. Ông Cưu Đạt Sinh, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan cũng phân tích rằng sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 2008, Trung Quốc đã từng bỏ ra tới 4.000 tỷ nhân dân tệ để cứu vãn nền kinh tế, nhưng hậu quả của việc tưới ngập nước đã dẫn đến việc các chính quyền địa phương và một số doanh nghiệp tư nhân vay nợ quá mức làm suy thoái tài chính. Với tiền đề như vậy để hoạt huyết tiêu ứ đối với nền kinh tế, chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải thắt chặt giám sát đối với một số ngành trong năm nay. Tuy nhiên, việc thắt chặt tiền tệ đã khiến bong bóng thị trường bất động sản Trung Quốc tan vỡ và rơi vào khủng hoảng, vỡ nợ, phá sản, đồng thời một số dự án không được hoàn thành đúng tiến độ đã trở thành những tòa nhà ma. Theo báo cáo, mặc dù chính quyền Bắc Kinh đã liên tiếp đưa ra một số phương án giải cứu tài chính nhằm cứu vãn ngành bất động sản Trung Quốc đang chìm sâu trong khủng hoảng nợ nần, nhưng toàn bộ thị trường bất động sản đã bị lún quá sâu. Vâng thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video hôm nay của Duyên Vạn Cổ. Mến chúc quý vị cùng giao quyến luôn bình an. Ngọc Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.